cái máy smith đó, nó quan trọng nhất là cái thanh barbell này nó phải thẳng cái trục nó phải ok cái đó là cái quan trọng nhất thôi còn cái khung máy nó chắc thì chuyện thì đó là chuyện bình thường đó chỗ này gồng chưa rồi cứng ngắt luôn rồi đó được rồi đó thì đương nhiên rồi xuống nè mười Đấy à, căng từ từ, căng lưng, đừng buông luôn nha Rồi, căng lưng, căng lưng, căng, căng, căng Ừ Ừ À sau cái quá trình mà anh dẫn em đi tham quan Tho Si quận 9 thì em thấy phòng game đẹp không? năm bài tập trên máy Smith quan trọng nhất cho nữ. 1. Smith Machine Squat 2. Smith Machine Row 3. Smith Machine Lunges 4. Smith Machine Incline Press 5. Smith Machine Hip Thrust Thầy thể dục ờ, Duy Nguyễn xin ờ, kính chào các bạn à, Và hôm nay là thầy thể dục Duy Nguyễn thân hạnh ờ, quay trở lại cùng với một model có tuổi mà chưa có tên à, trong trong trung tâm gym THL à, Hôm nay chúng tôi sẽ làm một chủ đề về những cái bài tập mà giúp cho phụ nữ mà ngực ngực nở mông to à, nha các bạn Và sau lưng à, Duy Nguyễn đây là chiếc máy Smith Machine Chiếc máy smith Machine này thuộc dòng BBL à, Ở trung tâm THL Gym của Duy Nguyễn có 10 máy này Ủa 8 máy có 8 cái máy này nha các bạn thì à, bị chia mỗi trung tâm hai máy thì cái máy là cái máy rất là quan trọng trong à, phòng thể hình các bạn không thể là không có được đó đó nhiều khi chỗ nào đầu tư phòng mà không có cái máy là bị thiếu sót rất là lớn các bạn thì à, đây là dòng BPL BPL cái máy này máy tên là Smith Machine các bạn vui lòng học thuộc tên máy để các bạn đọc giáo án cho nó dễ à, cái máy này có giá trị bên Mỹ á thì máy nhập Mỹ mà cái giá trị bên Mỹ là khoảng 115 triệu cộng VAT rồi nha bạn VT VT tính Việt Nam cộng VT 15 triệu chưa tiền ship chưa có tiền lắp chưa có tiền ráp chưa có tiền vận chuyển thì mấy cái tiền đó thì mình không không nói mình nói giá gốc thôi cái giá gốc là 115 triệu nha các bạn bạn có thể lên web của nhà xuất quan chắc <coughs> rồi đầu tiên mình sẽ thử à, thử à, thử thử thử máy máy mít có cách thử mà mấy bạn vô phòng game mà bằng thử nha đó đưa lên vị trí cao nhất thả xuống ghê chưa bạn bạn thả xuống nước cái đùng là toan rồi rồi xong chỉ kéo kéo xuống từ từ chút xíu cho nó tạo cái đợt không âm thanh nghe không vô đó kéo xuống nó nó nó nó, nó rớt đều không nó cân bằng không cái máy smith đó, nó quan trọng nhất là cái phanh bao beo này nó phải thẳng cái trục nó phải ok cái đó là cái quan trọng nhất thôi còn cái khung máy nó chắc khi chuyện đó là chuyện bình thường nhưng mà cái cái đã gọi là cái máy Smith mà cái trục nó mà tàu lao là cái gì đó không bằng cái máy mix nha các bạn đây là cái test máy đó chúng ta test máy ok tốt thật ra máy này cũng mới về có đây chừng tháng nha các bạn rồi hiểu ừ. không quay lại mẫu mẫu mẫu đẹp em có phải là người tập đầu tiên không không biết ừ. tuần trước tập rồi đây xin giới thiệu với bạn mua đồ dạo này à, rẻ hơi nhiều bạn nhìn này biết sao mà tại vì à, qua bên à, th là chuyên quận 7 mà dọn dẹp vệ sinh dọn dẹp vệ sinh với ờ, lau máy nhưng mà bởi là khu sinh thái sinh thái mà ờ, sinh thái ờ, cái ao hồ ao hồ này nọ nhiều mà mà mà tôi giá như là là lóc đau 4 tháng á nên mũi nó đẻ hơi ghê đó nên mũi nó quất trời ơi người còn gì đâu nè quất tè đây học ghê luôn nó anh cũng bị nó mà bị ít thôi nha các bạn đâu anh đâu có bị đâu không biết tôi thấy ngứa rồi thôi chúng ta chúng ta quay vào, vào nội dung video nha các bạn rồi động tác động tác squat Swat bình thường nhưng mà ở đây là chúng ta squat smile mid smile mid là một cái động tác nó rất là rất là chuẩn và dễ để cho sau này em qua em swat bên cây kia nhưng tất nhiên phụ nữ thì anh cũng không khuyến nghị cần phải swat bên cây kia để anh thủy khô gì cả đó chỉ cần swat tốt đây là, là được rồi thì bây giờ em vô em, em tập cho các bạn coi đi thôi cái vị trí chân nha nè <laughs> cái vị trí chân nè nhìn cái cây nè ờ. nước mắt qua nhìn cái cây cái cây này cái chân nó phải nằm giữa cái cây ok cái bàn chân á em cái bàn chân ừ cái bàn chân nằm giữa cái cây dạ okay. rồi xong khi em xuống á khi em xuống là cái đùi của em nè cái đùi của em nó gần cái đùi gối với mông này đúng không thì cái phần cây nó sẽ rớt vô giữa cái đùi okay. Ờ. rồi cái cái lưng lóc cái lưng lại đó giẫm cái phao câu ra lên thẳng mở ra mở ra em ừ okay. rồi lên lên thẳng thêm xíu nữa được không lên thẳng lên, lên, lên thẳng thêm xíu nữa ờ, lên lên thẳng, thẳng thêm xíu nữa là như này nó tức là cái đó gì đó đó thẳng thêm xíu nữa là như vậy đó rồi thẳng chưa lên đó ờ à. đúng rồi Nhạc tập tập rồi. À. 10 cái tập cho quen ờ. đi chút lên thầy đếm đi thầy tám chín mười rồi gác vô gác vô gác đàng hoàng cho em rồi, thả xuống thả xuống thả xuống rồi ok lên ờ ok ok ok đếm hết bốn đó đúng rồi đó lên cao cao đỡ rồi năm sáu bảy tám chín 10 gác vô gác vô Đúng rồi ra Ok Ra Rồi xuống yeah. Dạ. Lên hai ba bốn năm sáu bảy tám Cái chính giữ lại đi, cái chính giữ lại đi Nói một cái cho mấy bạn nghe nè Bạn coi cái chính nè Đúng không? Khi đỡ nè là ở chỗ này là chỗ bảo hiểm nha bạn má bồ bịch mới đỡ gì được nha bạn với mô đồ mới đỡ gì được nha bạn mà ra mà đỡ cho khách người ta thì quýnh chết đúng không khoan khoan ra đây mình mình mình phân tích chút cái, cái điểm ra nó đúng không khi khi em tựa xuống đó là nó nó tùy vào cái bụng anh là nó chịu lực lại rồi ờ. là không bao giờ mà em bị đè hết á. và từ cái điểm đó em lên khi mà nặng nó phải lên như vậy minh họa thêm cái nữa nè bài này à, vô vô vô mười cái lệnh vô vô vô vô vô thầy thầy ơi thầy à vô nào rồi để anh đếm khẩu lệnh nè à, đếm chưa đếm. chưa à mông mông to đùi thon tướng sexy bắt đầu vô rồi ừ đúng rồi đó ừ ok ok ok à. À. À. 7 Tiếp 8 Tiếp 9 Lên ờ. Rồi xong ờ. Đỡ cũng mệt rồi các bạn Đỡ còn mệt Ở đấy hát Đỡ cũng mệt Tập mệt Rồi bây giờ anh sẽ chỉ em tiếp bài rô Bài này là tập là cái dáng nó ra gần như là tư thế mà ấy luôn á rồi cái lưng giật lên nó rất là tốt cho cái cơ lưng và cơ tay không mà khi mà em thực bài hiện bài rô cho máy mít em phải quay ra ngoài em nhìn cái em nhìn cái cần nè cái cần nè em phải cầm cái tay để kéo cái cần ngược ra phía sau rồi nè ok mới được do đó mình phải quay ra ngoài được dạ. cách mình cầm tay cầm vừa phải thôi đó cầm như vậy đứng dậy không cong lưng nha giật lên đó giật lên ngay về bụng nè nhìn cái đoạn lên ngay bụng nữa không chạm bụng luôn xuống từ từ, từ thôi nó giật lên đó không lên là lên thở ra Thấy không 5 kg em nổi không nổi chứ xuống á là nó phải căng vậy để cảm giác cái lưng mình nó căng ra đó lên kéo ép lưng lại rồi vô thì phạm coi rồi đúng rồi đó chưa được cứ xích lên ừ giật lên ra đây nè rồi nè đó ok nhớ nha rồi thả xuống rồi kéo lên tới điểm này nhấc chưa nhấc lưng chưa tới điểm nhấc lưng chưa nhất cả tay ừ ok đúng rồi đấy anh đỡ một tay đi đừng cái form chuẩn chưa chứ chuẩn rồi em nghĩ à cái chân đứng cho vẫn vào đúng rồi cái lưng có thể gặp lên gặp xuống một xíu chứ không cần phải cố định đó ok ờ rồi thôi để xuống luôn để xuống luôn nãy em cần nhắc vào ờ ok ngọt nha lên khẩu hiệu quay coi một hai ba yeah. uh. Yeah. Uh. Uh. năm lên sáu bảy tám theo xếp của chỏ vào chín ờ mười một thôi rồi nghĩ tí đi một hai ba ba hai ba bốn đúng rồi đó năm lên bật bật kìa đúng rồi đó sáu bảy tám chín để đó đi mười đó căng từ từ căng lưng đừng buông luôn nha rồi căng lưng căng lưng căng căng căng căng cái lưng rồi thả đi đó một hai ba rồi hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười thôi đó, nó sướng hơn nó sướng hơn rất nhiều so với bài barbell sling nha cái bài ba barbell sling đó là bài dành cho mấy anh bodybuilding nó tập thôi chứ bài đó người thường rất khó tập giữ thăng bằng trên cây đó rất khó và cái bài đó rất là nặng đó nên smash smith là sự chọn lựa tuyệt vời tuyệt vời nó tập phải ra một hôi lưng vậy là mới đúng bài nha các bạn rồi bước chân bước ra sau bước ra trước gì sao cũng được đó bước ra sau chứ em bước ờ à, bước đi rồi không cần đổi một chân thôi mình nhồi luôn không có đổi chân rồi lên đó xong rồi xuống nữa đó đó đúng rồi đó đó vô tập đây nè đang tập đây nè chân chân trụ nó vô đây nha nó đạp mông nhỉnh lên nè nó này tập vô mông bên này với đùi cái cái này nó cũng có một miếng nhưng mà không nhiều bằng này ờ, ờ nhớ hơn. nha vào chân trụ hơn ok 10 cái đổi chân đúng rồi rồi đổi chân tập luôn đổi chân thôi đổi chân tạm đi một hai ba bốn ông định cái cây ông định cây ông định cây bốn bỏ đây ra năm sáu bảy tám chín 10 Rồi gác vô Ra nghỉ một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Rồi đổi chân một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười Rồi, ok Tập 15 cái nha 15 hả? 1 Ok 2 3 Cái cuối đó 4 Ghi bồ ghi bóp thì chạy chạy đi năm sáu bảy tám chín mười Còn đóng cái nữa một mười hai mười ba mười bốn mười lăm Rồi đổi chân Giờ chặng đường 15 cái sau này mới chua nè Cố <laughs> lên Một Kim chúa mà hỏi sao biết Hai Ba gì đâu Bốn Năm Sáu Bảy Tám Chín Mười Năm cái nữa Mười một Năm Đếm năm thôi ba hai Mười ba mười bốn mười lăm Gác vô Méo luôn chứ Đỡ mỗi cái vai Nằm vô hả? Ừ nằm vô luôn Bây giờ cái bài này à, chúng ta sẽ tập phần ngực Đó, Phụ nữ chỉ tập ngực này thôi Tập trên máy này rất là tốt Đó, Ngực trên với máy Smith Nhưng mà kia nó sẽ ấp cái ghế có vẻ hơi bị sai Đó, nó rớt xuống như này nó ngay mặt sau tập Cái này nó rớt xuống nó rớt phải ngay véo Không, ngay véo tập rồi đi em đi ra đi em đi ra đi cho nó kéo ghế lên mới được rồi để thử coi nó rớt ngay đâu đúng rồi đấy rồi ok đó rồi em cầm à, ở đây cầm đây rồi xong rồi đẩy mạnh lên đó đẩy lên đúng rồi đó đó nó nặng không không rồi đó từ từ đấy nói cái điểm cho dừng nè nó rớt sâu sâu xíu nữa đó rồi xong rồi mới đẩy lên đó đúng rồi cầm luôn được ờ đó đẩy cho nó quen quen đi xếp này nháp nha yeah. Dạ. đó đó dạ, vô đi thôi vô đi gì để cho nó quen quen đi rồi xong ra nghỉ xong rồi mình vô sách chia tập thiệt chứ đất này nó rớt hơi thấp nó rớt ngay đây nè rớt ngay đây nè là đẹp, đẹp hơn ừ. dạ. rồi để cho nó quen đi không đó rồi xong cái cái bài đó rất tốt cho phần upper body nha bữa nay là tập full body rồi đó lower body có upper body có đấy anh thấy chưa anh nói mà nó rất đúng mà không sao tập đi nó rất nó rất là chuẩn cứ cãi thầy thể dục hoài dạ vâng. ê cái tay ờ à. rồi đó xuống sâu sâu nữa coi nổi không ăn tiền là cái đoạn xuống sâu á vô đâm nó phải sâu sâu dạ. à. sáu nữa một hai ba bốn năm sáu gác vô gác vô luôn rồi ra nghỉ đi một hai ba rồi một hai khâu ba bốn cái tay ép từ tí cái tay ờ, lên để hỏi hả tay chính xác luôn tám cái lệnh rồi à, tập 10 cái mà chín rồi ờ. một hai ba vô rồi ờ. một hai sai tay rồi kìa rồi ba bốn năm sai tay rồi sáu bảy tám chín Ôi mười Rồi vô đi Ra đi tập thay tay rồi chúng chúng ta sẽ đến với một bài tập rất là hot của chị em phụ nữ mà lâu lâu đàn ông cũng tập à? đó nha cái bài tập này có tên là hip thrust có nhiều cách để hip thrust nhưng mà hip thrust trên máy mix là một trong những cái à, động tác hip thrust nó dễ tập và nó nó nhanh mà nó nó an toàn và nó chuẩn nữa đó, và sau này khi mà em hip thrust này mà cái máy này nó bận quá người ta dành nhiều quá thì mình có thể qua cái cây barbell để hip thrust nhưng mà nó sẽ cực cực hơn tí nó không có được ổn định được cái đường đi của cái này mà nó sẽ nó lắc lắc rồi phải cầm phải kìm thôi vô để ngay ngay bụng ngay, ngay, ngay bụng chúng ta để ngay bụng đáy nha rồi bụng bụng dưới xíu nữa ừ đó giữa giữa em nằm em nằm xích qua xíu để cho nó nó nó, nó giữa cây rồi rồi em để à, xuống vị trí thấp nhất nè nè nè nè rồi vị trí thấp nhất nha một hai ba lên giữ lại vị trí điểm cao đó chỗ này gồng chưa rồi cứng ngắc luôn rồi đó được rồi đó thì đương nhiên rồi xuống nè từ từ thôi rồi lên Hứa phải giữ điểm cao nha ba bốn năm sáu bảy gồng mông chắc rồi nha tám chín mười cái nữa thôi cái nữa thôi cái nữa nè ờ, ok sao anh ra anh cầm hai bên đấy cầm một bên cầm hai bên hả à. tập tập yếu và đặt cho đỡ nữa tự tập đi hơ ờ, <laughs> anh đừng có nhấc lên để em tự lấy rồi ok rồi nhớ điểm cao là phải gồng giữ ừ ừ ừ ừ ừ à vô mong không vô mong không đâu được rồi à. được rồi mười mấy thấy lạnh rồi rồi thả vô thả từ từ lên tao gì kỳ vậy cái gì vậy lên năm sáu bảy tám chín mười giữ luôn giữ luôn giữ luôn nè giữ nè rồi à từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ từ rồi rồi một hai sau nữa sau nữa ba bốn năm sáu bảy tám chín mười nha. Bye bye các bạn nhé. Mình, mình ăn bánh xong mình lấy Chia sẻ cho thầy đi. Thầy, thầy thể dục phải không? Đúng rồi, chia sẻ cho thầy thể dục đi. Thầy thể dục mà thầy thầy à? thầy, thầy thể dục mà gặp cô vật lý chắc à, đẹp đôi ha.